Không cần đi giày cao gót, không cần sticker cầm Mà vẫn vanh mà thấy đi ra Đi giày đinh thì đau gót, đi chân đất đau vãi dưới nền đất nông Nhiều giờ, ngay tại đây chẳng xa quá, chắc là về về giá không phải ló chim như bèo Làm một đôi dép lê Tổ ong chuyên thiết bao người. Bây giờ tìm đâu ra Được một đôi dép sẽ thấy xa được làm bằng cao su bền thì vô đối so với dáng bao em máu theo không khí đến khi dùng răng mà đôi dép vỡ